Chào các em Hôm nay thầy và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài lịch sử với nội dung Nhà hậu Lê và việc tổ chức quản lý đất nước Thầy đề nghị các em xem, đọc nội dung trong khung bên cạnh và trả lời ba câu hỏi sau một nhà hậu Lê ra đời vào thời gian nào? Ai là người thành lập ra triều đại này? Câu hỏi thứ hai Sau khi lên ngôi, Lê Lợi lấy tên nước là gì? Và đóng đô ở đâu? Câu hỏi thứ ba Vì sao triều đại này gọi là triều đại hậu Lê? Để trả lời câu hỏi số 4 Dựa vào thông tin trên Em hãy cho biết những sự việc nào Thể hiện vua có uy quyền tuyệt đối Để trả lời câu hỏi này Một lần nữa thầy đề nghị các em xem chăm Và đọc nội dung khung bên cạnh Tuy vua Lê Thái Tổ đã chú ý đến việc định ra pháp luật, song phải đến đời vua Lê Thánh Tông, một bộ luật mới ra đời, có tên gọi là Bộ Luật Hồng Đức. Đây là bộ luật hoàn chỉnh đầu tiên của nước ta và có những điều tiến bộ. Nội dung cơ bản của bộ luật là bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ. Việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. Với nội dung trên, các em hãy trả lời tiếp hai câu hỏi như sau. Để quản lý đất nước, vua Lê Thánh Tông đã làm gì? Nội dung cơ bản của luật bộ Hồng Đức là gì? Sau đây là phần đối chiếu trả lời của học sinh. Nhà Hậu Lê ra đời vào năm 1428. Lê Lợi là người thành lập ra nhà Hậu Lê. Sau khi lên ngôi, Lê Lợi lấy tên nước là Đại Việt và đóng đô ở Thăng Long. Triều đại này gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Tiền Lê do Lê Hoàng lập ra từ thế kỷ thứ 10. là người có uy quyền tuyệt đối mọi quyền hành tập trung vào tay vua vua trực tiếp là tổng chỉ huy quân đội bãi bỏ những chức vụ cao cấp nhất như tướng quốc đại tổng quản đại hành khiển lập ra các bộ các viện để quản lý đất nước vua lê thánh tông đã cho tiến hành vẽ bản đồ đất nước gọi là bản đồ hồng đức ban hành bộ luật hồng đức Nội dung cơ bản của luật, Bộ Luật Hồng Đức như sau Bảo vệ quyền lợi nhà vua, quan lại, địa chủ Bảo vệ chủ quyền của quốc gia Khuyến khích phát triển kinh tế Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc Bảo vệ quyền lợi một của một số phụ nữ Luật Hồng Đức là bộ luật đầu tiên của nước ta là công cụ giúp nhà vua cai quản đất nước. Nhờ có bộ luật này và những chính sách phát triển kinh tế, đối nội, đối ngoại sáng suốt mà Triều Hậu Lê đã đưa nước ta phát triển lên một tầm cao mới. Đây là nội dung của bài học hôm nay. Thời Hậu Lê, việc tổ chức quản lý đất nước rất chặt chẽ. Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội. Sau đây, thầy đề nghị các con làm hai câu bài tập như sau. Câu 1. Nêu những sự việc thể hiện uy quyền tuyệt đối của nhà vua. Câu 2. Khoanh tròn vào chữ đứng trước ý đúng. Nội dung thứ nhất. Nhà hậu Lê đã làm gì để quản lý đất nước? Ý 1 vẽ bản đồ đất nước ý hai quản lý đất nước không cần định ra pháp luật ý ba cho soạn bộ luật hồng đức nội dung thứ hai của câu 2 em thích nội dung nào của bộ luật hồng đức ý một bảo vệ quyền lợi của vua quan lại địa chủ ý hai bảo vệ chủ quyền đất nước ý ba giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ý 4. Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. Chúc các em chăm ngoan, học tốt. Chào các em.